Xin kính chào quý vị Tiếp theo chúng ta sẽ tập tư thế cánh cung à, Lần trước chúng ta đã tập về tư thế cậu cào Bây giờ sẽ là tiếp theo Vẫn là một tư thế nằm úp Về cách thức thực hiện thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé Rồi Đang ở trong tư thế nằm úp này Rồi bây giờ chúng ta dựng hai chân lên Đưa hai tay nắm lên hai cổ chân rồi mọi người nhớ nhé khi chúng ta hít vào là phải giữ hơi một chút rồi chúng ta dùng lực của chân này, dùng lực của chân để kéo căng tay sau dùng lực của chân kéo căng tay sau nhé không phải là dùng tay kéo chân về phía uh, mông của mình mà là dùng lực của chân kéo tay sau uh, mọi người sẽ nhìn thấy là nhiều người có cái động tác tức là căng cả chân này lên uh, không cần thiết chúng ta áp làm sao là cả cái đùi của chúng ta nó áp xuống mặt sàn và nâng cả toàn thân của chúng ta phía trên lên Đây, vâng, bắt đầu thực hiện này từ từ cái toàn nâng lên này thở ra từ từ hạ xuống này khi nâng lên ấy, thì chúng ta gác hai cái chân này lại một chút hai cái tay của chúng ta cũng mở được hết cái phần bả vai của mình ra cái lồng ngực của chúng ta sẽ được căng lên hết cỡ tôi lặp lại nhé hít vào từ từ nâng lên giữ lại một lát thở ra từ từ hạ thân mình xuống rồi tháo tay hạ chân thả lỏng hít thở oh. <laughs> động tác hành cung cũng không phải là một động tác phức tạp lắm à, hãy đăng ký và theo dõi kênh để xem được thêm nhiều video khác nữa xin cảm ơn và cảm tạ quý vị